Rồi, vâng, xin chào tất cả anh em đang chơi cái bộ môn uh, tài xỉu Đấy, đặc biệt là những anh em nào mà đang làm tay cái thì uh, anh em nào mà chưa có cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi uh, lắc tài xỉu anh em uh, lắc được theo ý muốn của anh em thì uh, anh em theo dõi cái video này anh em muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em lắc đi theo ý muốn của anh em thì anh em à, cứ liên hệ với tôi xem hết cái video này và liên hệ với tôi để sở hữu cho mình một cái à, bộ hột tài xỉu nó ưng ý nhất Đấy, nó ưng ý nhất và nó hiệu quả nhất và mới nhất 2021 này dành cho anh em đi lắc tài xỉu nhá hay anh em đi đánh tài xỉu thì anh em nào mà đã từng mua cái bộ hột tài xỉu ở bên tôi rồi thì anh em cũng đã biết cái bộ hột tài xỉu bên tôi bên tôi là cơ sở chuyên cung cấp và bán cho anh em Đấy, chuyên cung cấp và bán cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những sòng sới nào anh em cũng đều chơi được rất là nhiều anh em à, tay cái à, đi lắc tài xỉu thì à, rất là khó khăn mà khó khăn ở đây là khó khăn anh em lắc tài xỉu mà tay con đánh rất là tốt Đấy, đánh rất là tốt thì anh em tay cái phải làm sao Đấy, thì bắt buộc là anh em tay cái phải có cái bộ tài xỉu mới đi đều và cái tỷ lệ giữ tài xỉu được Đấy, đó chính là cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu anh em muốn thắng được thì anh em phải có bộ hột như vậy nhé đó thì uh, video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, vừa mới cho ra mắt anh em đấy thì đây chính là những cái mẫu đấy, đây là những cái mẫu mà bên tôi à, làm và mới cho ra mắt anh em thì đây cái bộ hột tài xỉu này nó là bộ hột tài xỉu cây đấy, bộ hột tài xỉu cây thì à, cái bộ hột tài xỉu cây này anh em theo dõi trên video anh em thấy bộ hột rất là đẹp đúng không anh em bộ hột rất đẹp thì à, cái bộ hột này có rất nhiều anh em gọi điện đến cho tôi rồi hỏi có tang hay không thì cái video này tôi cũng test luôn cho anh em thấy được cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan 100% không tan nhé Đấy, anh em đến sân chơi thì anh em không cần phải lo gì về vấn đề tăng tích cả nhé Đấy, thì ờ, bây giờ tôi và tôi sẽ trước tiên tôi và tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này xem là cái bộ hột này nó đã đủ xanh chín chưa nhé thì vào sân chơi anh em kiểm tra những cái gì thì đầu tiên là anh em kiểm tra dọi đèn tôi sẽ dọn đèn cho anh em Đấy, đây. soi luôn cả ba hột cho anh em cực kỳ trong luôn nhá Đó. rất là trong nói chung là cái bộ hột này thì anh em không cần phải lo gì về cái tăng tích của nó cả rất là đẹp đó tiếp theo thử cho anh em nam châm xem thử cho anh em nước muối đó anh em thấy không nước muối nổ ok rửa qua nước lạnh muốn bộ hột của anh em mà nó đi nó không nặng về bên nào cả thì là trước khi anh anh em rửa nước muối thì là anh em cũng phải rửa qua Đấy, trước khi đánh thì anh em phải rửa qua nước lạnh đi Đấy, và lau hết cái hột này ở trong cái lỗ hột Đấy. nước muối chính là cái à, vấn đề mà do anh em không rửa nước lạnh Đấy, nước muối nó vẫn còn bám vào trong cái lỗ này thì là anh em đi lắc ngày hôm trước hột đi rất là đều ngày hôm sau thì ờ, hột thì lại nặng bên tài chủ yếu là bên tài Đấy, chủ yếu bên tài tại vì ờ, mặt năm mặt 6 nó có cái tỷ lệ lỗ của nó nhiều hơn Đấy, thì là nó sẽ bám và nó sẽ nặng phần tài là chủ yếu nhé Đấy. khi mà anh em chuối nước muối là anh em ờ, phải thử à, phải anh em phải rửa qua nước lạnh đi rửa qua nước lạnh đi để cho nó đỡ phải ngấm cái muối vào trong lỗ hột Đấy, anh em đi lắc nó sẽ ok hơn Đó. thì à, đây chính là cái bộ hột tài xỉu cây mà bên tôi muốn chia sẻ cho anh em Đấy, đi lắc cái hay là anh em nào mà muốn làm cái mà chưa có bộ hột thì là anh em xem cái video này và anh em à, gọi cái số điện thoại trên màn hình Đấy, tôi sẽ tư vấn thêm về cái bộ hột tài xỉu cây này để cho anh em thấy được và cho anh em thấy và cho anh em biết rõ hơn về cái bộ hột này nhé Đấy. thì ờ, trước tiên cái bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu không tang Đấy. bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2021 này dành cho anh em đi lắc cái và thứ hai nữa là cái bộ hột này nó đi đều đi tới 90 phần trăm cho anh em Đấy. và thứ ba là cái bộ hột này anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn đấy, giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu theo ý muốn của anh em đấy thì anh em mua bộ hột này đấy, hoặc là anh em đến cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này cái bộ hột tài xỉu cây này đấy, thì là tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu làm sao mà anh em đi lắc nó hiệu quả nhất nhé đó thì uh, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu cây này xem là nó có đủ điều kiện nó đủ để anh em có thể cầm cái bộ hột này anh em đi ờ, đấu những cái đấu trường lớn hay không nhé đó. thì uh, trước tiên tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em trên đi đều tỷ lệ đi đều tỷ lệ đi đều và cái bộ hột này bộ hột tài xỉu cây này cái tỷ lệ về bão của nó cũng khá là cao nha anh em nhé đấy cũng khá là cao luôn đấy. Đấy, bộ hột đi rất là đều tỷ lệ nó lên tài 90 phần trăm hai bốn sáu tiếp tục tỷ lệ xuống xỉu 90 phần trăm một một sáu tiếp tục như vậy Đấy, anh em cứ như vậy thôi thì là nó sẽ có cái tỷ lệ 90 phần trăm cho anh em đi đều bộ hột đi cực kỳ đều luôn nhé đó rất là bão đúng không anh em rất là hay bão Đấy, ngủ bão ngủ mà Đấy thì chén này nó đứng ở một chén tài Đấy, đứng ở chén tài thì chắc chắn rồi chén sau nó sẽ không bao giờ khó ở chén tài nữa tỷ lệ lên tới hầu như là 100% phần trăm cho anh em xuống xương xỉu chén này đó hai năm đúng không anh em đấy thì cái, cái cách lắc như nào thì là anh em cứ mua hột đi để tôi sẽ hướng dẫn tôi sẽ chỉ cho anh em nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này Đó, giữ xỉu cho anh em nó có khoảng tầm 70 đến 80 phần trăm là anh em để giữ được xỉu xỉu thế này nhé hai ba bốn này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đó. tôi có 70 phần trăm là xỉu một hai năm đúng không tiếp tục giữ xỉu này đó bão nhị này bộ hồn bão rất là nhiều đấy anh em mua cái bộ hột này thì anh em không cần phải lo anh em cứ đánh hai bên sân chơi mà đánh hai bên anh em cứ bồng bềnh anh em bão lên thành anh em ăn nhé tiếp tục vừa rồi vẫn đang giữ xỉu thì tôi vẫn đang giữ xỉu cho anh em một ba sáu một ba sáu một bốn ba cái này lên tài đấy. thì lên tài đấy, thì uh, cái cách mà giữ thì là rất đơn giản thôi đấy, anh em chỉ cần sở hữu cái bộ hột uh, cây này thì anh em sẽ được ngay cái video hướng dẫn hoặc là anh em gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy, xuống xỉu như này tài như này thì là anh em nhẹ nhàng như vậy thôi anh em sẽ xuống được cái xỉu nhỏ đấy, anh em sẽ ăn được nha đó xỉu nhỏ nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em nếu anh em nào mà xem video nhớ đăng ký kênh chia sẻ và anh em nào muốn sở hữu thì anh em cứ đặt đơn hàng gọi điện cho tôi tôi sẽ gửi hàng về tận nơi cho anh em anh em kiểm tra hàng hợp lý thì anh em mua còn không hợp lý anh em giảm về cho tôi Đấy, video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em